uh, <clears throat> chào tất cả anh em hôm nay uh, tôi tiếp tục làm video này lại uh, muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang những cái clip khác những cái clip trước ấy, tôi cũng làm cái báo dung bầu cua không tang này nhưng mà có nhiều anh em uh, cũng vẫn gọi điện hỏi thì hôm nay uh, tôi uh, tiếp tục làm video này tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ sản phẩm báo dung này báo dung bầu cua không tang này thì uh, trước khi uh, trước khi uh, vào uh, giới thiệu cái bộ sản phẩm này và giới thiệu cho anh em về cái cách sóc bầu cua cách đánh bầu cua cách uh, này thì uh, tôi uh, muốn uh, giới thiệu qua cho anh em về cái uh, những cái sản phẩm những cái uh, đồ chơi bịp của bên ờ, cơ sở chúng tôi ấy thì um, đây là cái bộ báo dung bầu cua 6 mặt cái bộ ờ, này thì ờ, chỉ có mỗi một con bầu là không dung thôi còn những cái con khác là đều dung hết nhưng mà cái cách thức dung nó như thế nào cách nhịp dung của nó như thế nào thì anh em đến với cơ sở của tôi với chúng tôi hay là anh em gọi điện cho chúng tôi đây số điện thoại thì à, tôi à, chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em còn à, đây là ví đổi bài tết à, tết nhất rồi là bài nên là nhiều người được uh, rảnh à, rất là muốn uh, chơi cái bài này bài này à, phải có thời gian mới chơi được không có thời gian không chơi được đấy thì ờ, cái máy đánh bài này công dụng của nó như nào tôi chỉ nói sơ qua để cho anh em biết thôi ở trong này có nào chưa đấy, đấy vừa rồi là tôi ờ, bỏ con 7 vào trong đấy nhá thì đây tôi ờ, làm hai con thì ví dụ thôi cho nó nhanh 7 thì nếu đánh bài liêng đúng không 7 thì tôi đã ừ, chọn là 894 ờ, này đi Đấy, như này là đang ờ, hai điểm một điểm tịt tịt tịt đấy thì anh em ở ờ, dưới anh em vừa cất con 7 ở trong ví đúng không đấy thì cái cách nó đơn giản lắm anh em cho con 4 ở dưới này đấy anh em chỉ cần thao tác nhẹ thôi ta tác nhẹ như này là là nó đã đã có rồi đó như này đó rất là nhẹ nhàng tay tôi còn à, không khèo à, gặp tay anh em nào mà mà mà dẻo dẻo là không nhìn thấy gì luôn đấy đó đây là máy à đây là ví đổi bài à, ví đổi bài thì uh, bên, uh, bên bên bên cơ sở chúng tôi còn uh, có áo đổi bài có quần đổi bài đấy thì uh, ở cái bàn này tôi không tiện cho lên tôi chỉ cho cái ví đổi bài này thôi còn đây là cái uh, máy quét mã vạch máy đánh bài cho anh em tải được tất cả các loại bài anh em nhé Đấy thì uh, cái máy đánh bài này <clears throat> công dụng và cách chơi nó như thế nào thì anh em à, cứ đến với cơ sở chúng tôi chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em và sẽ test cho anh em cho anh em hiểu ờ, cái ờ, nguyên lý đánh bài của cái máy đánh bài đấy khi anh em ờ, đi chơi bài hay là hay là chơi hay là tham gia những cái đám cưới hay là đám hiếu các kiểu thì anh em xài anh em đánh vô tư luôn hoàn toàn chuẩn xác cho anh em đánh và cái ờ, cái này ờ, đi kèm với nó là một cái tai nghe anh em nhé tai nghe anh em ờ, cho vào tai nó bé lắm bé lắm này cho vào tay là nó báo như thế nào thì nó sẽ báo cho anh em biết còn đây là đây là bộ tài xỉu đây là tài xỉu thì bên chúng tôi tài xỉu cũng có uh, bộ tài xỉu báo dung không tang anh em nhé khi anh em ờ, có cái bộ hột này đó, khi anh em có bộ hột này anh em ờ, đi vào những cái sòng sới ờ, tài xỉu anh em chỉ cần cháo được hột vào hoặc là mình được làm cái thì mình có cái bộ hột này mình vào mình sóc mình hoàn toàn mình một bảy tám mươi phần trăm đó còn chưa nói đến những cái chén phản đó thì được bảy tám mươi phần trăm đó, ờ, thì cứ mặt lục lên là nó sẽ báo dung cho anh em biết còn uh, cái bộ sản phẩm này anh em uh, test thoải mái luôn nam châm không hít nước muối nổi bao cả trẻ luôn anh em trẻ ra cũng không có gì đó là cái uh, bộ sản phẩm mà báo dung uh, của tài xỉu không tang thì uh, bây giờ tôi quay trở lại với uh, cái bầu cua của tôi Đấy thì uh, Tôi uh, giới thiệu lại cái bộ sản phẩm này để cho những anh em nào vẫn chưa biết về cái bộ báo dung bầu cua không tang này thì tôi sẽ ờ, nói để cho anh em biết. Đó, đây là cái ờ, ba hột trợ nhá anh em nhé. Thì cái bộ sản phẩm đấy nó sẽ có ba miếng dán. Miếng dán của nó sẽ chỉ bằng cái chấm nhỏ thôi, bằng cái chấm như kiểu hạt cát thôi lại màu ờ, đen nữa nên là anh em ờ, đi ờ, dán vào hột người ta thì rất là khó khó khó khó để biết nhá <clears throat> hoặc là anh em làm cái thì anh em dùng băng dính hai mặt anh em dán luôn vào ở trong cái này thì lúc mình bóc hột ra thì cũng không có gì cả rất là nhỏ Đấy thì cách thức chơi như thế nào cách chơi như thế nào ờ, thì anh em đến sòng sới bầu cua của người ta anh em không cần cầm cái gì cả anh em chỉ cần à, cầm cái bộ sản phẩm của của của, của bên tôi thôi đấy thì um, đây ví dụ như này và tôi cũng tôi à, sẽ làm luôn chứ tôi không ví dụ nữa đấy thì uh, trước khi uh, tôi vào thì uh, tôi muốn kiểm tra hạt xem là hạt của anh em có tăng tích gì không hay là như nào thì uh, tay tôi ta tôi đã dán uh, sẵn cái miếng dán bao dung vào rồi Đấy, thì uh, bây giờ tôi kiểm tra hạt tôi kiểm tra hạt thì uh, tôi kiểm tra cái hạt này đầu tiên Đấy, như này tôi kiểm tra rất là ấy. thì uh, tay đây tôi đã có cái miếng dán này tôi dán vào đây dán vào đít con tôm này dán vào đít con tôm nha Đấy, như thế là tôi đã kiểm tra được một hạt này Đấy, kiểm tra được một hạt tiếp tục con thứ hai Đấy, tôi dán ờ, vào con bầu nha con bầu tôi dán vào cái ờ, cổ của nó này cổ nó màu đen này. đó đó tôi dán ờ, hai miếng dán anh em nhé tôi dán mặt tôm với mặt mặt bầu và sau đây tôi sẽ ờ, giới thiệu và cho anh em cái cách ờ, lắc bầu cua cách đánh bầu cua và cách sử dụng cái ờ, bộ sản phẩm báo dung bầu cua này <laughs> hiệu quả nhất thì đây là cái đây là cái máy báo dung đây là cái máy báo dung tôi sẽ cầm và tôi sẽ dùng 5-7 tiếng cho anh em cho anh em biết cái sự ờ, hiệu quả của nó cái bao dung hiệu quả nó như thế nào <clears throat> Đấy. máy báo có bầu anh em nhé 100% có bầu luôn tôi đảm bảo có hai con bầu luôn đó anh em xem cực kỳ chính xác tiếp với anh em này thì nhiều anh em cũng gọi điện bảo là uh, sóc uh, mạnh có làm sao không có bung cái miếng uh, dán đấy ra không thì uh, tôi cũng nói luôn với anh em biết là anh em sóc mạnh hay sóc nhẹ nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái miếng dán nhá đấy như tiếng này thì báo dung là có tôm anh em này tôm trăm phần trăm luôn nhá đó cá tôm tiếp tục rồi bây giờ tôi sẽ sóc mạnh cho anh em biết này sóc mạnh cho anh em xem là xem là cái miếng dán đây nó có bung ra bung ra khỏi khỏi khỏi à, khỏi khỏi, khỏi cái hột bầu cua hay không đó sóc rất mạnh đấy Máy ờ, báo có tôm tiếp anh em nhé 100% luôn Đó Có tôm Tôm cua này, Cái bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang này Anh em ờ, sở hữu cái bộ sản phẩm này Nó báo cho anh em rất là chuẩn Tiếp tục một tiếng nữa này Máy báo có bầu anh em nhé đó cả bầu cả tôm luôn nhưng mà con tôm này chắc là con tôm vừa nãy tôi không dán tại vì là nó báo dung ờ, bình thường cho tôi biết nếu mà lên hai cái mặt ờ, tôm với cả mặt ờ, bầu mà tôi dán thì thì nó sẽ báo dung rất là mạnh cho tôi biết đó đây là bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang anh em nào uh, có ờ, muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này để về chơi Tết thì anh em ờ, liên hệ với tôi qua ba số điện thoại trên và khi anh em ờ, mua cái bộ sản phẩm này thì cũng mong anh em lên trên này để tôi tư vấn thêm còn nếu mà anh em nào không không không lên được thì tôi sẽ gửi hàng về và kết bạn Zalo tôi cũng uh, tôi cũng tư vấn uh, qua cái Zalo hình ảnh đó thì uh, mong anh em uh, Tết năm nay kiếm nhiều tiền thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong clip sau anh em nhớ xem thì anh em like cho phát nha